cái mì là 8 tuổi nha bắt đầu thiết kế mấy cái đồ chơi là chơi đâu đồ công nghệ không đồ chơi không nói em nói tôm mì mà tôm mì đang mấy cái đồ chơi nè cũng lông rồi nè con này của ba làm hình Google camera rồi nè Google Home nè trời ơi ai đóng